Hello xin chào tất cả mọi người Hôm nay thì Hùng xin giới thiệu đến mọi người một mẫu giày cầu lông Chuyên cho anh em cầy sân bê tông Mẫu giày mới nhất 2022 vừa mới cập bến bên shop Hùng Mẫu giày này là Liling AITS 039-1 Tên của nó là Liling Shoutway Đây là một mẫu giày tầm trung Trên trung một chút Và đây đây là mẫu giày chuyên cho những mặt sân có độ ma sát cao đấy chúng ta cùng bóc hộp đôi giày đây hộp đôi giày đây rất đẹp có biểu tượng liên ninh ở trên Thế thì ờ, đây chính là đôi giày của chúng ta Hùng quay rất là thật mắt cho mọi người xem đây Chúng ta sẽ xem một vòng đôi giày Đấy. Đây là một đôi giày form không quá ôm Nên là anh em chân hơi bè cũng có hoàn toàn có thể đi được nhá Đấy. Đôi giày này đeo thì nó sẽ không bị quá ôm chân Nhiều khi là gây khó chịu form ôm chân thì thường nó sẽ rất là kỵ chân nhưng mà form này thì không kỵ chân nha mọi người đấy chiều dày mu của đôi giày cũng khá là cao nên là cũng không sợ là anh em mua bàn chân giày không đi được nhá giày thì sử dụng hai chất liệu chính là chất liệu da và chất liệu lưới dệt này mọi người đấy đế giày thì đây là làm bằng cao su nó cũng chỉ vẫn là kiểu đế kép và nó được sơn đồng màu hay gọi là cao su đồng màu cao su được sơn đồng màu đây non minh kinh là công nghệ chống mài mòn của thương hiệu Linux công nghệ gần như đôi giày nào của Linux cũng có rồi đấy thiết kế các hình à, lục giác các khe rãnh để giúp cho đôi giày bám nền hồng sờ đây rất là bám các khe rãnh đây mặt đế mọi người có thể nhìn thấy nó rất là dày dặn đấy mặt đế rất là dày dặn giúp cho đôi giày bền chống chịu sức mài mòn công nghệ túp tiếp để ờ, giúp cho tránh mài mòn ở cạnh ở má nói chung là đỡ bị kiểu bị rách da đấy cái chất liệu của nó đây chất liệu này đây là một chất liệu kiểu da và cái vân đan sen giống như kiểu sợi carbon ấy họa tiết giống nhưng không, không còn đây nó chắc nó cũng chỉ là chất liệu da da nhân tạo đấy trông rất là bền và không cảm nhận rõ là bẩn thì chúng ta rất dễ dàng có thể lau chùi đấy phía bên này thì nó lại làm hơi bóng đây phần mày nó lại miếng da bóng làm cho đôi giày nổi bật và đẹp hơn đây là màu đỏ thẫm đấy nếu mà đỏ tươi thì hùng nghĩ là nó sẽ xấu nhưng màu đỏ thẫm này kết hợp rất là đẹp đấy và các hệ thống lưới dệt giúp cho đôi giày cảm giác nó thông thoáng cũng như là nó đeo vào chân cảm giác nó rất là dễ chịu mềm mại đấy đôi giày này đếm đếm gót cũng khá là dày dặn bảo vệ gót của chúng ta đấy lớp giảm chấn của đôi giày này thì nó là eva đấy mọi người nhé đừng có nghe mấy shop nó giới thiệu là lining cloud các thứ đây không phải là công nghệ lining cloud đây là chất liệu đế eva nhưng cũng rất là mềm lining cloud thì áp dụng cho các dòng đế cao cấp hơn Đấy. Tuy nhiên với lớp EVA của đôi này Hùng thấy nó rất là dày và nó cũng rất là đàn hồi rất là êm đây mọi người có thể nhìn thấy Đấy, lớp công nghệ làm chấn của nó đôi giày này đi vào sẽ có độ êm là cảm nhận là độ êm là trung bình nha mọi người giày Lining nó có một đặc điểm là mới đầu đi vào thì nó chưa được êm mấy nhưng mà càng đi về sau càng êm Hùng khẳng định mọi người lần trước Hùng đi một đôi mới đầu đi vào thấy nó hơi cứng nó là cứng nhưng mà đi một thời gian nó mềm ra đi rất là sướng Đấy. đây nha toàn cảnh đôi giày cho anh em đấy, rất là đẹp mình rất rất là thích cái cái đợt màu sắc này đấy, trông nó vừa nhã nhặn lại trông nó lại có một chút màu sắc màu ờ, màu nổi bật kết hợp với cái màu trầm tông màu trầm ví dụ màu đỏ thường là có thể gọi là một màu nổi bật hoặc là xanh nhưng mà phần lớn đôi giày này nó thuộc tông màu trầm là tông màu tím than đôi giày rất chắc chắn Đấy cái đế của nó cũng rất là trâu và hầm hố đấy mọi người anh em đi sân bê tông hay sân có độ ma sát cao thì cũng sẽ rất là bền và đặc biệt đôi này cũng rất là tiết kiệm chi phí đôi này giá gốc của nó là 1 triệu 460 ờ, mọi người nó là 399 nhân dân tệ đó thì ờ, quy ra tiền Việt khoảng 1 triệu 460 nghìn và giá thị trường ờ, vừa mới ra mắt thì giá nó hơi cao là 1 triệu 150 nghìn ra như thế là cũng coi như là rẻ hơn so với giá gốc ở bên Trung Quốc bán đuôi này cao lắm thì về Việt Nam chúng ta mua mức giá 1150 là đã rẻ rồi nhưng mà bên Hùng còn đang có mức giá ưu đãi và khuyến mãi còn rẻ hơn tương đối cho anh em đấy có cơ hội sắm dây đấy thì anh em nào ưng kết thì nhắn tin Hùng ngay bởi vì cái này Hùng kiếm cũng được có mười mấy gần hai chục đôi thôi là mỗi size nó chỉ có vài đôi thôi anh em ưng kết thì liên hệ nha còn đây quay video thật mắt như này rồi anh em ảnh nhiều cũng đã chụp rồi rất là đẹp rồi nhưng mà quay video luôn là thật mắt nhất đấy anh em nhìn đôi giày rất là chất rồi cảm ơn anh em nhé cần thì à, nhắn tin đặt hàng ngay cho mình bởi vì hàng nó về không nhiều đâu cảm ơn mọi người rất nhiều